vào những cái sòng cái sới anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vị không tang vào hay là cái địa hình cái bát hình vào hoặc là anh em làm chủ sân anh em luồn những cái thảm cái bệ chiếu vào sòng cái sới anh em ạ nhưng bây giờ người khôn của khó rồi luôn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình cái bát hình vào hay bệ chôn bệ thảm rất nguy hiểm anh em nha. những cái ưu điểm và nhược điểm nhà tôi đã thiết kế ra cái dung dịch cảm của con vị này với cái dung dịch cảm của con vị này anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. anh em đuổi người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi không cần làm chủ sân chủ sới anh em vẫn có thể bị của người ta anh em nha. anh em lưu ý nhá cái hàng này hàng độc quyền chỉ nhà tôi có anh em ạ anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái lọ dung dịch này và chấm vào đầu ngón tay và chấm vào quân chấm thì chấm trên tất cả các quân thăng long hay villa quân bài hàng tú đều hết quân và bát đĩa hoàn toàn sạch chín rồi quân nào được bát đĩa nào cũng được anh em nhá cái dung dịch này là không màu không mùi không vị rồi đi cùng nó là một cái điện thoại cảm quân vị cái điện thoại cảm quân vị đấy nhà mình đã cấy những con chip ma mày vào đây từ lúc mình xoa cái dung dịch này lên một quân cái sắp xong đặt xuống im quân imat tự các con chim này rung lên lẻ tự các rung cái trận rung hai cái anh em lưu nhá ai làm cái và ai sóc cái cũng được rung là rung trực tiếp với nó rồi không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng ai làm cái ai sóc cái được anh em đứng ở trên có thể chơi được anh em nhá rung là rung trực tiếp với nó rồi cái điện thoại cảm ơn vị này dùng hoàn toàn pin tiểu anh em pin tiểu rồi chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin rất phù hợp cho anh chơi đường núi sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ hướng dẫn cách bôi và cách sử dụng nó như thế nào anh em đi chơi chỉ cần mang cái độ dung dịch này và táo ra và bôi lên đầu ngón tay và chấm vào quân anh em lưu nhá chấm anh em thích chấm trước hay chấm sau được hết cứ hai ba giây tự ngấm vào quân anh em nhá anh em thích chấm trước được mà chấm sau được anh em nhá thử nam châm 100 trăm không hút anh em nhá cái đồ này mới ra anh em nhanh cái alo trực tiếp mình tư vấn anh em nhá rồi tôi lắp pin và tôi vào thực tế luôn anh em nhá tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho em nghe và cảm nhận tôi còn đâu ạ tí tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết anh em nhá anh em đi chơi lắp quả pin vào và bật công tắc lên tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho em nghe và cảm nhận tôi anh em nhá lẻ nó dùng một cái này anh em này chắn nó dùng hai cái này anh em này bây tôi vẫn vào thực kế tôi sắp thử luôn anh em nhé anh em nhé anh em để ngang hay để dọc đều hết anh em nhé máy bao dung một cứ theo công thức bảng vị mà đánh đánh một tỷ và lẻ này mở này bán này này ai đã tính này chúng ra đi bảo thôi mở này không bao giờ sai ba trắng anh em này người có thể sai nhưng máy mà dung dịch không bao giờ thể sai được anh em nhá đi vậy máy báo dung một rồi cứ theo công thức bảng vị mà đánh bạc cờ rồi gặp những khoản khát nước chỉ mất nhà mất cửa ấy đánh ăn 5 triệu và lệ này mở này vẫn là bà trắng anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá tiếp này cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn bạc đi rồi máy rung hai tất nhiên là chẵn rồi tôi không biết là tứ tử hay sấp hai anh em đánh tất tay và chẵn cho tôi mở này sấp hai này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp này ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai dung rất rõ ràng rung đâu để ra mát để dung để cho anh em nghe thôi tí lúc vào người chỉ mình biết thôi đánh một tỷ mà chắn này mở này không bàn tổ chuyện sai anh em nhá anh em lưu nhá anh em cái hàng này hàng độc quyền anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hay là anh em đến tận nhà tiết hàng anh em nhá tiếp về, ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai tất nhiên là chắn rồi đánh tất tay và chắn này mở này không bao giờ xài tương tự trắng anh em này qua vài tiếng bạc á, tôi để ra cái bát để rung để cho anh em nghe và cảm nhận bây tôi sẽ đúc vào người tôi rung chỉ mình biết được người cạnh anh thể biết được anh em nhá tứ trắng sóc tiếp này anh em này anh em để ngang hay để dọc đây tùy anh em nhé bạc đi rồi máy báo rung một rung một trong bát trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh tất tê và lẻ này mở này không bao giờ sai ba đen anh em này chồng quân hay chồng vị máy để báo hết nha anh em nhá tiếp này cứ cần để 5 7 giây nó rồi anh em nhá máy báo rung một trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh tất tay vào mặt lẻ này mở này không mở tổng chuyện xài ba đen này anh em này tiếp này chỉ để cho anh em vài ba tiếng bạc nữa này ba cầu rồi máy vẫn báo rung một trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi mở này không mở tổng chuyện xài vẫn là ba đen này anh em này tiếp này bạc đi rồi máy báo rung hai tôi không biết là tương tử hay sấp hai như anh này tất vào tay vào chắn này đánh cả cái nội vào chắn này mở này không bao giờ chuyện sai sấp hai này trong quân hay chồng vị nó đều vào hết anh em nhá người có thể sai nhưng máy móc và dung dịch không bao giờ có thể sai được anh em ạ tiếp này cứ gần để hai ba giây cái xong xong là xuống này in quân nó đo rồi máy báo dung một rồi dung một tất nhiên là lẻ rồi đánh tất tay vào lẻ anh em nhá mở này không bao giờ sai ba trắng anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái dung dịch cảm ứng vị như thế nào rồi anh em đi chơi thì chỉ cần cho tôi một cái điện thoại cảm ứng vị đúng người khoảng cách ngồi từ mét rưỡi về được ai làm cái hoặc ai do cái được dung là dung trực tiếp với nó rồi không phải qua bất cứ bộ phận nào nữa cả anh em nhá và anh em mang cho tôi một cái độ dung dịch này không màu không mùi không vị chấm vào đầu ngón tay và chấm trên tất cả lại quân quân nó bắt đi hoàn toàn xanh chín rồi anh em nhá anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0973 000 nhà mình ở Hà Nội thì có bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nào gần đâu đến nhà test hàng thoải mái mang bát đĩa hoặc quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá ở miền Nam anh ra bến xe miền Đông và nhà test hàng thoải mái anh em nhá bây giờ trên thị trường có rất nhiều hàng giả hàng nhái anh em hãy đến những cơ sở uy tín mua hàng anh em nhá cảm ơn xem clip anh em này một trăm trăm là xe tính được phát luôn anh em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 thăng long hay villa con bài con tú quân đóm đều hết quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nhá cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nhá anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tay của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tự khắc dùng một cái và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nhá cứ khoảng cách từ hai mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nhá trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đen xanh chín đời tôi thử luôn anh em nhá anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này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 không mở sai ba đèn này anh em này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp này có những cái quân nhảy này đặt xuống là thu rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi chồng ba chồng đĩa tất nhiên là chẵn rồi đánh cả hà nội chẵn luôn mở này không mở phải có chuyện xài anh em nhá tiếp này quân lạc được có nghĩa lạc được anh em nhá tôi khẳng định luôn cái đồ đồ độc quyền rồi máy báo số một rồi và nháy một cái rồi trong bát trong nghĩa rất là lẻ rồi đánh trọng một tỷ và lẻ này mở này không bỏ sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha qua này tiếng bạc ạ tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn được cái tiền và cái độ dung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em dung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nha tôi đúc luôn người tôi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này này nha máy báo dung hai rồi chồng quan trọng đến tất nhiên chắn rồi đánh cả một kỷ mà chắn thôi mở này ai đã tính để ra đây của tôi mở không mở sai chồng quân hay chồng vị máy đều với kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha người này làm sao nhận được ra đúng không anh em máy vẫn báo dung hai rồi chồng quan trọng đến tất nhiên chắn rồi đánh cả cá nội chắc luôn mở này không mở chuyện xài anh em nha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 anh em nhìn thấy không hai dung và hai nháy anh em nhá anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi cái máy thua một vịt a một rồi bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh chín anh em nhá anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có đâu cái đồ này anh em ạ tôi đập bát tôi đập đĩa xé quần luôn anh em anh em này một trăm trăm là xé tính được bát luôn anh em anh em này anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên số điện thoại trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mới đình hoặc bến xe ra bát anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy cảm ơn xem clip anh em nhìn này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 một trăm trăm là sai các anh em nhá bây tôi đập mát luôn anh em anh em lưu nhá một trăm trăm là sai chín anh em nhá cảm ơn đã xem clip